khôn ngoan ở đời đừng coi thường bất kỳ ai cũng là đang tạo phúc cho chính bản thân mình kính thưa quý vị đừng bao giờ coi thường bất kỳ ai hiện giờ cuộc sống của họ khó khăn không đồng nghĩa với tương lai họ cũng khó khăn như vậy thế giới không ngừng đổi thay đời người khi thăng khi trầm mà con người khó có thể đoán trước được sông có khúc người có lúc câu nói ấy đã thể hiện rõ những điều này quý vị hiểu thấu những điều dưới đây cũng chính là đang tạo phúc báo cho bản thân hãy cùng lắng nghe quý vị nhé một kẻ giàu sang người nghèo hèn ai ai cũng đều nên tôn trọng một cậu bé nắm chặt tay cha bước trên con phố huyên náo cậu bắt gặp một ông lão ăn mặc rách rưới ngồi co ro trong cái lạnh bút xương của buổi sớm mai cậu ngước nhìn cha chỉ về phía người ăn mày và hỏi cha ơi Ông lão ấy là ai vậy? Cha chỉ mỉm cười nhìn cậu và bảo Ông lão ấy chính là chúng ta khi xa cơ lỡ vận con trai ạ à? Nói rồi, cha nắm tay cậu con trai bé bỏng, dảo bước tới chỗ ông lão ăn mày và dùng hai tay trao cho ông một tờ tiền xanh phẳng phiu. Họ nhìn ông mỉm cười rồi bước đi. Cậu bé vẫy tay chào tạm biệt ông lão mãi cho tới khi khuất bóng mới thôi trên hành trình cuộc đời chúng ta sẽ quen biết rất nhiều người và gặp những hoàn cảnh khác nhau dẫu cuộc sống của họ tồi tệ cỡ nào địa vị của họ thấp hèn ra sao cũng đừng khinh thường họ dẫu đứng trước mặt bạn là một người mắc trọng bệnh hay một người ngây dại cũng đừng hắt hủi họ sông có khúc người có lúc lỡ một ngày nào đó ở vị trí của họ chúng ta sẽ hành xử như thế nào có câu biết người biết mặt mà chẳng biết lòng có người sống trong nhung lụa vinh hoa nhưng lương chi chẳng còn thì kỳ thực cũng như người đã khuất có người tưởng như vô danh thấp hèn nhưng tấm lòng lại thuần khiết thiện lương dẫu không ai biết đến thì cuộc sống vẫn âm thầm dành tặng họ những món quà vô giá mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chẳng ai có thể nói trước điều gì cũng chẳng ai có thể khẳng định mình là ai mỗi người đều có trải nghiệm và hoàn cảnh sống của riêng mình có lẽ hoàn cảnh sống của họ không phù hợp với quan điểm của bạn khiến bạn khó có thể tiếp nhận nhưng nếu thấu hiểu bạn cũng sẽ học được cách bao dung và yêu thương cuộc sống luôn mang trong mình nhiều ẩn số nhiều điều mà con người không thể dự liệu có khi nào bạn nghĩ rằng khi bạn vừa đánh giá ai đó thì một ánh mắt khác cũng đang dõi theo những dao động trong tâm hồn bạn con người có thể dối người cũng có thể dối lòng mình nhưng không thể dối được ông trời hai đừng khinh thường bất kỳ ai dẫu họ tài hoa hay chẳng có chút bản dự khi nhận định một người đừng vì họ bất tài mà tỏ ra khinh thường cũng không nên vì họ tài hoa mà dập đầu ngưỡng vọng chúng ta yêu quý tài năng của người khác kỳ thực vẫn chỉ là yêu mến bản thân mình khi người khác có những gì ta mong muốn ta mới yêu mến họ còn khi không vừa ý hay không mang lại lợi ích gì ta lại ghét bỏ họ suy cho cùng đó chỉ là sự yêu ghét của thói thường mà thôi những người tài hoa thường được tung hô và nhận được sự ái mộ cũng như nhiều vinh quang trong đời còn những người không có chút bản sự thường bất mãn với bản thân thấy tương lai mịt mùng lại phải hứng chịu sự thờ ơ lãnh đạm của người đời nếu đặt mình ở địa vị của những người kém may mắn ấy chúng ta sẽ nghĩ thế nào và mong muốn người khác đối xử với mình ra sao 3. Cao nhân tất hữu cao nhân trị Dẫu tài hoa cũng đừng coi thường người khác Dẫu tài hoa hay giàu có cũng đừng nên vì đó mà xem thường người khác cuộc sống vật chất của một người có thể gian khổ nhưng chỉ cần tinh thần sung túc thì cũng đã đủ rồi con người đến thế gian chỉ có hai bàn tay trắng khi trở về đất mẹ cũng vẫn chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi đến giây phút đó thì tài năng vinh hoa tiền tài cũng chẳng thể mang theo duy chỉ có tình yêu thương là lưu lại trong ký ức của những người ở lại con người khi luân phiên trong cõi lục đạo luân hồi khi vai diễn này kết thúc con người lại khoác lên mình bộ trang phục khác và tiếp tục vai diễn mới vậy nên tài năng giàu có và phủ hoa chỉ là vật ngoài thân trước sau gì chúng cũng rời bỏ chúng ta chỉ có trái tim chân thành thiện lương nhẫn nại luôn biết lo nghĩ và sẵn sàng cho đi mới sống mãi đến muôn đời sau thế giới đang thay đổi chúng ta cũng đang thay đổi nhưng dẫu thế giới này thay đổi như thế nào thì hy vọng mỗi người cũng đừng xem thường người khác không nên vì nhận được một chút thành quả mà dương dương tự đắc bởi lẽ xã hội luôn tiến về phía trước mỗi người đều mang trên mình một điều gì đó đáng để ta học tập dẫu đang là nghiên cứu sinh là tiến sĩ hoặc vị giáo sư biết tuốt thì liệu sinh ra họ có thể biết mọi thứ hay chăng? Tri thức chẳng bao giờ vơi cạn, ngay cả những người nông dân chân lấm tay bùn thì trải nghiệm và kinh nghiệm sống của họ vẫn khiến chúng ta phải nghiêng mình kính cẩn. Một người thành công tuyệt đối sẽ không coi thường bất kỳ ai, bởi lẽ chẳng ai có thể nói trước cuộc sống của mình ngày mai sẽ ra sao. Những lời bạn nói ra cũng có thể vô tình làm tổn thương người khác thậm chí ảnh hưởng tới cả cuộc đời của họ dẫu vô tình hay hữu ý dẫu muốn hay không thì mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm điều này cũng giống như quy luật bất thành văn của cuộc sống vậy 4. Kỳ thực có rất nhiều ân nhân vô danh để chúng ta nói lời cảm ơn trong thầm lặng. Khi bước trên con đường thanh thang rộng mở, đâu đó vẫn lưu lại dấu chân và giọt mồ hôi vất vả của các bác lao công. Đó là món quà mà họ dành tặng bạn. Khi bưng bát cơm thơm dẻo, bạn sẽ nhớ tới hình ảnh người nông dân vất vả, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày trong câu ca dao ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần khi vui vầy cùng gia đình và hưởng thụ những phút giây thư thái trong căn nhà ấm cúng bạn cũng sẽ nhìn thấy tâm huyết của những kỹ sư có mặt ở khắp nơi tài năng sự sang giàu và niềm hạnh phúc của bạn luôn có bóng dáng của biết bao con người vô danh trong xã hội. Bởi lẽ, con người luôn cần đến nhau, chẳng thể tách rời. Tạo hóa sinh ra, ôm ấp và nuôi dưỡng con người cùng vạn vật. Bất kể tính cách, quan điểm và hoàn cảnh sống của họ thế nào, tạo hóa đều chân quý, mẹ tạo hóa vui thú ngắm nhìn con người và vạn vật cùng chung sống trong vòng tay yêu thương của mình. Bà luôn dành tặng may mắn cho những người có trái tim nhân hậu. Vậy nên, đừng bao giờ khinh thường bất kỳ ai, hãy để thế giới thêm một phần yêu thương vì có bạn. Tôn trọng và trân quý người khác cũng chính là đang tạo phúc cho chính bản thân mình. Quý vị thân mến, nếu như bạn sở hữu gia tài bạc triệu, làm ơn đừng xem thường những người hành khất, cũng đừng coi nhẹ những người bán hàng rong. Bởi người xưa có câu, làm người nên lưu lại cho mình một đường lui, sau này gặp lại nhau còn dễ bề ăn nói. Nếu bạn tìm được một người yêu có thể giúp đỡ mình, đừng đi kể xấu, hạ bệ người tình cũ. Mặc dù giờ đây giữa bạn và họ không còn tình nghĩa, nhưng đó vẫn là một đoạn đường đời mà bạn không thể chối bỏ. Nhờ có những người cũ đi ngang qua cuộc đời trước kia, bạn mới có thể tìm được một nửa phù hợp với mình ở hiện tại. Nếu như gia đình bạn viên mãn hạnh phúc, đừng chê cười những người sống trong cảnh ly dị. Càng chớ nên coi thường những người vấp ngã sau một cuộc hôn nhân bất hạnh. Chúng ta vốn không nên sát muối vào vết thương của người khác, bởi mỗi người đều có lựa chọn cho riêng mình nếu bữa cơm của bạn mỗi ngày thì cá ê hề, đừng dè biểu những món ăn bán ngoài vỉa hè. Cũng không cần hùa theo tâm lý đám đông mà đổ xô đi tìm sơn hào hải vị. Một người hào phóng đánh giá người khác là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai người khác chân bỏ ngựa. Và một người thích bay nhảy cười chê những người thích ở nhà là thụ động kém sáng tạo. Chúng ta nghe những điều đó mỗi ngày đến mệt mỏi, đến khi chúng ta nhận ra rằng đôi khi chúng ta phải phớt lờ tất cả những gì người khác nói và rút ra kinh nghiệm là đừng phán xét người khác một cách dễ dàng vậy nên sống ở trên đời đừng bao giờ coi thường phán xét người khác bởi chúng ta không phải là họ không sống cuộc đời của họ nên ta không có quyền phán xét càng không có quyền coi thường học cách xem trọng mọi người là bớt đi nghiệp tham sân si Hành xử khiêm tốn, cư xử lễ độ là cách để lưu lại cho tương lai của mình một đường lui nhân đức. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đời người có bốn cảnh giới khó đắc nhất. Đời người có vui cũng có buồn, có niềm hạnh phúc cũng có lắm nỗi bi ai. Vậy nên có thể giữ vững kiên cường trong nội tâm giữ được sự tiêu diêu tự tại trong tâm hồn không phải là điều quá dễ dàng. Vậy nên mới nói rằng đời người có bốn cảnh giới khó đắc nhất. Một là đau mà không than, thể hiện sự kiên cường trong nội tâm. Đại bàng đau thì cất tiếng kêu thảm thiết, nó sẽ không thể cất cánh giữa bầu trời cao xanh. Thỏ đau thì sẽ dừng lại kêu gào, có khi nó sẽ trở thành một bữa tối ngon lành. Có thể thấy rằng nếu đau mà than vãn thì sẽ mất đi cơ hội được tôi luyện. Quỹ đạo của đời người cũng theo đó mà đổi thay. Khi bị đau, tức là cuộc đời đang cung cấp nền tảng thành công cho chúng ta. Đau mà không than, không than không phải là không đau, mà là dám đối mặt với nỗi đau buồn, niềm đau thương và sự đau đớn. Muốn làm được đau mà không than chúng ta cần có sự kiên cường để san bằng những khó khăn trở ngại chúng ta cần có trí huệ kiếp người để chống đỡ lại sóng gió trên đường đời kỳ thực đau mà không than chỉ có thể bắt nguồn từ một nội tâm lạc quan mạnh mẽ sau khi mưa gió qua đi ánh cầu vồng sẽ lung linh màu sắc hai là cười mà không nói thể hiện sự khoáng đạt tiêu diêu tự tại trong tâm hồn có những khi bạn phải đối mặt với những lời giễu cợt của bạn bè. Cũng có khi bạn sẽ thấy bất lực vì bị người khác hiểu lầm. Nếu bạn cứ nhất quyết phải nhiều lời đôi co, giải thích, thanh minh với họ, thì chỉ càng đẩy họ sang bên thái cực đối lập với bạn. Cái tâm của bạn cũng sẽ bị khuấy động. Do đó, loạn càng thêm loạn. Lúc này, chi bằng chỉ cần giữ một nụ cười trên môi và để mặc cho người đời bàn luận đúng sai, tốt xấu. Mỉm cười có sức mạnh rời một ngọn núi. Một nụ cười nhẹ nhàng đôi khi còn thắng cả thiên binh vạn mã hùng mạnh. Người xưa có câu, quân tử lúc nào cũng đường hoàng, chỉ có kẻ tiểu nhân mới thường sợ sệt. Đôi khi, một nụ cười có thể làm tan chảy ân oán giữa đôi bên, có thể khiến những người xa xứ, tha hương nơi đất khách quê người cảm thấy ấm áp cả cõi lòng. Nở một nụ cười thật đơn giản, nhưng lại thể hiện sự bình thản, an nhiên, tự tại trong tâm hồn bạn và đạo lý làm người nơi thế gian. Đời người khó tránh sẽ có lúc gặp phải những chuyện không vừa ý. Nếu chỉ oán trách không ngừng, cũng chẳng ích chi, chỉ khiến lòng người càng thêm nặng nề, dối ren mà thôi. Lúc này, chi bằng bạn hãy tĩnh tâm xuống mà suy ngẫm. Sự trầm tĩnh như dòng nước chảy mãi không ngừng – nó sẽ làm dịu nỗi đau đang bùng cháy trong tim bạn. Sức mạnh nội tâm này cũng sẽ lắng đọng thành một trải nghiệm, hôn đúc thành một trí huệ ẩn sâu trong tim và thắp sáng tâm hồn. Khi gặp chuyện không vừa ý, chỉ cười mà không nói, thể hiện tấm lòng bao dung của một người. Đó không chỉ là tố chất tốt đẹp, có thể chấn tĩnh những dòng cảm xúc nông nổi – mà còn khiến bản thân mình không buột miệng nói ra những lời khiến người khác phải tổn thương. Ba là mê mà không mờ, thể hiện của người trí huệ. Muốn không bị mê hoặc bởi những chuyện trên thế gian, thì điều bạn cần chính là sự mạnh mẽ trong nội tâm. Cổ nhân có một câu rất hay rằng, buồn mà không thương cảm. Khi nhiều chuyện đau khổ ập tới, chúng ta có thể buồn bã, đây cũng là những cảm xúc rất tự nhiên và cần thiết của con người. Nhưng khi buồn phiền, bạn cũng đừng quên rằng luôn có một con mắt thứ ba đang trông chừng tất cả. Chỉ cần giữ vững thiện lương, trời xanh sẽ tự có an bài. Nếu có thể coi nhẹ được mất trên thế gian, thì khi đột nhiên phải đối mặt với sự mất mát, bạn mới có thể không bị mê mờ. Có thể, sức ảnh hưởng của thế giới bên ngoài quá mạnh mẽ, khiến bạn chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn mà không thể kiềm chế bản thân. Nhưng khi bạn có đủ trí huệ, một thời gian sau, bạn sẽ dần dần học được cách cân bằng. Tâm hồn con người có khả năng tự chữa lành vô cùng kỳ diệu. Mê mà không mờ là định lực tu luyện của kiếp người. Còn mê muội và không thể kiểm soát bản thân sẽ làm tổn thương chính mình. Bốn là hoảng mà không loạn là sự tĩnh tại nhờ tu dưỡng. Khi đối mặt với vinh nhục, con người rất khó tránh khỏi sự bàng hoàng, thẳng thốt. Tâm hoảng thì ắt sẽ động, mà trong động lại có tĩnh. Hoảng mà không loạn mới là vẻ đẹp khác biệt. Cổ nhân có câu rằng, nếu gặp chuyện oan ức mà không kinh sợ, gặp chuyện uất hận mà không hoảng loạn, thì người này có thể đảm nhận trọng trách. Đời người không thể tránh khỏi có những lúc bị oan khuất. Nhưng gặp đại sự mà không loạn, gặp sóng lớn mà không mất đi thói quen thường hằng. Đây là một tâm thái xử thế ung dung tự tại, giỏi ứng biến linh hoạt. Làm được vậy thì khi đại sự đến mới không hoảng, không loạn, mới có thể trầm tĩnh và điềm đạm. Khi gặp chuyện quan trọng, họ sẽ không lo lắng mà vẫn giữ được tâm thái bình hòa. Cảnh giới nhân sinh được đúc rút ra từ trong cuộc sống, được ngưng kết lại theo dòng chảy thời gian. Chỉ cần có mong muốn ngày càng hoàn thiện bản thân, luôn tiến về phía trước, không mệt mỏi, thì bạn sẽ ngày càng trưởng thành. Sẽ có một ngày, vào một buổi ban mai rực rỡ, hay dưới bóng hoàng hôn êm đềm nào đó, ký ức thuở xưa của bạn sẽ mở ra. Bạn sẽ phát hiện ra rằng tất cả những hiểu lầm, những nỗi đau đớn đã tiêu tan theo cơn gió của ngày hôm qua từ bao giờ. Chỉ còn lại nụ cười thật tươi trên khuôn mặt dạng người của bạn. Muốn biết một người có thường gặp may hay không, chỉ cần nhìn vào 8 đặc điểm này sẽ rõ. Trong cuộc sống, có những người thường xuyên gặp chuyện may mắn nhưng lại có người chỉ toàn gặp chuyện đen đủi. Có nhiều lý do khác nhau quyết định việc này. Song nếu hội tụ trong mình 8 đặc điểm dưới đây, việc bạn được đánh giá là người có vận may là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ, những đặc điểm này chính là khởi nguồn của may mắn. Chính may mắn từ đó mà ra. một Có một thể trạng tốt. Ngạn ngữ có câu, năm nay là măng, năm sau là tre. Thuở trẻ thể trạng tốt, về già có phúc. Thể trạng tốt thực sự là một điều quan trọng, cần thiết và tốt đẹp. Hãy đối đãi với bản thân tử tế một chút, bởi không có sức khỏe, nói những chuyện khác chẳng ý nghĩa gì. Chỉ khi có sức khỏe thật tốt, bạn mới có thể hưởng thụ, tận hưởng thành công, hạnh phúc và cuộc đời của chính mình. Việc kiếm tiền có làm cả đời cũng không bao giờ hết. Công việc cũng vậy, làm cả đời rồi cũng vẫn có việc để làm. Mọi việc không thể hoàn thành trong một ngày. Vì vậy, đừng để mỗi ngày bản thân thêm mệt mỏi, thêm kiệt quệ. 2. Có lòng tốt. Lòng tốt ở đây được hiểu là lương thiện với mọi người, luôn mang những suy nghĩ thiện lương trong tâm để giúp đỡ và cho đi. Cổ nhân nói rằng thiện vi trí ngọc, nhất sinh dụng chi bất tận, ý chỉ rằng chữ thiện quý như ngọc, cả đời dùng cũng không hết. Người lương thiện lấy chữ thiện làm gốc, vui vẻ giúp đỡ, cứu trợ người khác lúc nguy nan, đem đến cho họ niềm vui. Những người khác vì thế mà cũng thích kết giao với họ, lại càng sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần. Người có lòng tốt, càng đi, đường sẽ càng rộng, Lâu dần, lâu dần, phúc báo sẽ ngày một lớn, vận khí sẽ ngày càng tốt hơn. 3. Tâm thái tốt Người phiền muộn, bất mãn quá mức, động một tí là bốc hỏa, nổi nóng. Nhìn thứ gì cũng không thuận mắt, sẽ chẳng bao giờ cảm nhận hoặc tận hưởng được niềm vui của những người có tâm thái tốt. Con người, một khi có tâm thái tốt, không việc gì là họ không thể nhẫn nhịn, không có ai là họ không thể bao dung không có gì là không thể mất người có tâm thái thực sự tốt có thể so sánh với việc một con chim mặc sức bay lên trời cao ngoái xuống nhìn mây khói trốn nhân gian vỗ cánh bay xua tan mọi ưu phiền tâm thái ảnh hưởng đến vận may tâm thái tốt sẽ giúp cho quá trình giao tiếp qua lại giữa người với người bớt được những trở ngại không đáng có giúp cho lúc làm việc được thoải mái, dễ chịu. 4. Tính khí dễ chịu Tính khí dễ chịu sẽ đem đến nhiều may mắn. Có một thực tế mà có lẽ ai cũng hiểu, đó là muốn có một sức khỏe tốt, muốn có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bắt buộc phải khống chế thật tốt tính khí, điều tiết thật tốt cảm xúc của bản thân Nổi giận là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính bản thân mình. Vì thế, mỗi chúng ta hãy tỉnh táo. Trong tâm con người, khi để động lại quá nhiều sự cáu kỉnh, giận dữ và những cảm xúc xấu, nó sẽ tổn hại đến tinh thần và sức khỏe của chúng ta. Khi tích lũy giận dữ trong lòng, chúng ta sẽ giống như quả bóng khi được bơm căng khí vậy, dễ bị nổ tung và biến quả bóng thành những mảnh vụn không thể cứu vãn. Tính khí cáu bẳn, khó chịu không chỉ phá hủy mối quan hệ xã hội mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, làm nhem nhuốc sinh mệnh của chúng ta. Hãy nhớ rằng, những người xấu tính và khó tính sẽ chẳng bao giờ được thần may mắn đoái hoài tới. Vậy nên, hãy kiểm soát cảm xúc thật tốt, mở rộng lòng với môi trường xung quanh – bạn tự khắc sẽ thấy vạn vật đều tươi đẹp. 5. Nét mặt tươi cười Tục ngữ có câu, ra khỏi cửa ngước nhìn sắc trời, vào nhà quan sát sắc mặt. Một gương mặt khó đăm đăm sẽ chẳng thể nào khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Bất cứ ai cũng không muốn nhìn. Tướng mạo bộc lộ cái tâm, người biết tôn trọng người khác, nét mặt biết cười, chắc chắn sẽ mang đến cảm giác dễ chịu cho người khác và từ đó họ sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. 6. Nói lời hay Cổ nhân dạy rằng một câu nói hay có thể làm ấm áp suốt 3 tháng mùa đông giá lạnh. Nửa câu nói ác ý rằng cái lạnh suốt nửa năm trời. Muốn gặp may mắn, khẩu đức rất quan trọng. Khẩu đức tốt mới có thể có được vận thế tốt. Vận thế tốt mới bớt phải đi đường vòng, thêm thành tựu. Miệng có thể nhả ra hoa hồng, nhưng cũng có thể phun ra nọc độc. Hãy chú ý đến khẩu đức, đừng nói những lời làm tổn thương người khác. Hãy hình dung những chiếc đinh khi đóng vào tấm ván. Dù có gỡ đinh đi rồi, người ta vẫn thấy những cái lỗ nhỏ còn hẳn lại. Chẳng thể nào mất dấu, dù có làm cách nào đi nữa. Làm tổn thương người khác, dù bạn có xin lỗi bao nhiêu lần, thì vết thương đó cũng không bao giờ mất đi hoàn toàn, nó sẽ mãi mãi tồn tại. Thử hỏi, liệu bạn có xứng đáng nhận được sự đối đáp tử tế? 7. Hành vi tốt Trong cuộc đời, con người cần nắm giữ hai bản lĩnh. Một là ăn nói để người khác kết duyên. Thứ hai là hành động để người khác cảm động. Quan điểm sẽ đem đến quyết định, quyết định ảnh hưởng đến hành vi, hành vi sẽ có kết quả. Quan điểm nhân sinh chính xác sẽ dẫn dắt hành vi chính xác. Hãy kiểm điểm hành vi của bản thân, hiểu cách trân trọng hạnh phúc và tạo phúc, làm việc tốt, cho đi, bạn sẽ được nhận lại. 8. Quan hệ tốt Xã hội là một mạng lưới, đó là một mạng lưới vô cùng lớn, bao phủ lên chúng sinh. Ở trong đó mỗi người chỉ là một mắt lưới nhỏ bé, mỗi người đều có quan hệ mật thiết với tổng thể. Chúng ta thường đối mặt với một việc, đó là làm thế nào để giao tiếp với người khác. Con người trong xã hội đều mong được sinh tồn, phát triển trong sự tương tác qua lại. Bất luận là việc gì, từ việc học hành, làm việc, thăng tiến, việc gì cũng cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ hay thậm chí là chỉ đạo từ các mối quan hệ và muốn có được các quan hệ tốt, phải bồi dưỡng tâm đức, đặc biệt là hãy chân thành. Vượt qua gian khó mới thấy được hạnh phúc. Cuộc đời chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi. Năm tháng trôi đi, ngoảnh đầu nhìn lại, người ta chợt nhận thấy cõi lòng mênh mang, trống vắng. Thử hỏi trên đời này, niềm vui lớn nhất là gì? Hạnh phúc đích thực là chi? và chúng ta đang để lỡ mất những gì trong đời có ba thứ không bao giờ trở lại thời gian lời nói và cơ hội ba điều đủ để tiêu diệt một người đó là giận dữ kiêu ngạo và không tha thứ ba điều không bao giờ được từ bỏ đó là hòa bình trung thực và hy vọng ba điều vô giá tình yêu thương lòng tốt người thân và bè bạn. Ba điều làm nên một con người, chân thành, cam kết và siêng năng. Ba điều thiêng liêng nhất, cha mẹ, con cái và niềm tin. Bạn không thể quyết định độ dài của cuộc sống, nhưng bạn có thể kiểm soát chất lượng của nó. Bạn không thể kiểm soát thời tiết, nhưng bạn có thể thay đổi tâm trạng của mình. Diện mạo tuy khó thay đổi, nhưng bạn có thể luôn nở một nụ cười với người đối diện. Bạn không thể kiểm soát người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát chính mình. Ngày mai thế nào, bạn chưa dự đoán được, nhưng bạn có thể làm chủ được ngày hôm nay. Chúng ta không thể chiến thắng tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta có thể làm mọi thứ bằng trái tim mình. Khi còn trẻ, khóc là cách để chúng ta giải quyết vấn đề. Nhưng khi lớn lên, chúng ta cần lấy tiếng cười để đối mặt với thực tế. Sống thật với chính mình, không phải cố gắng để làm hài lòng ai đó. Hãy luôn là bản thân hơn là bản sao của bất kỳ ai. Bạn chưa cảm nhận được nỗi đau thì bạn sẽ không biết thế nào là hạnh phúc khi đạt được. Tất cả những gì bạn có thể làm trong cuộc sống là khẳng định bạn là ai hầu hết mọi người sẽ yêu quý bạn vì những gì bạn có thể làm cho họ. Và một số người yêu bạn vì bạn là bạn. Người xưa nói, vạn sự bất cầu nhân. Ý nói những chuyện trên đời này, đừng nên mong cầu vào người khác. Cuộc đời và vận mệnh phải do chính mình nắm giữ và an bài. Sống tự tin, khẳng khái, hướng thiện, bao dung, rồi bạn sẽ có được tất cả những gì đáng có. Rồi bạn sẽ chẳng phải nhờ vả, cậy cục, núp bóng ai. Chỉ cần giữ được phong thái cao, mọi sự tình bên ngoài đều không thể làm bạn khó xử. Cổ nhân nói, ấy là cái, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Nghĩa là lấy cái bất biến của tâm mình mà ứng xử với sự biến hóa của cuộc đời. Khi trong lòng có những nỗi niềm, nhưng chẳng thể nói cùng ai. Chỉ những người thật sự thấu hiểu mới có thể cắt nghĩa. Đây gọi là chi kỷ. Luôn có một thứ tình cảm không cần phải bộc lộ ra. Và chỉ có những người hiểu mình mới có thể thấu hiểu, sẻ chia. Hạnh phúc lớn của đời người chính là có được một người chi kỷ. Vạn sự vô thường, tháng năm đổi thay, người chi kỷ thì họ sẽ không như vật đổi sao rời. Có ở chân trời góc biển vẫn coi như là bên cạnh. Một người có thể biết và hiểu được trái tim và ý định của bạn, hiểu tận tâm can và thấu đáo các sự tình. Nghe được lời trái tim người kia muốn nói và chỉ cần cảm nhận, không cần lên tiếng nhưng vẫn hiểu tất cả, im lặng cảm nhận cảnh giới đẹp nhất của tâm hồn. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy cô đơn, ngay cả khi đang mỉm cười. Bạn cần học cách yêu thương chính mình trước khi dành tình yêu cho người khác. Và chỉ khi bạn biết yêu bản thân, người khác mới biết trân trọng giá trị của bạn. Bạn không cần phải đặt những mục tiêu quá cao hay lên những kế hoạch hoàn mỹ để chuẩn bị cho hạnh phúc. Hãy thử bắt đầu từ những việc gần gũi nhất. Ngủ một giấc thật sâu, nấu một bữa tối thật ngon cho gia đình đọc một cuốn sách mới, hay đơn giản là nhâm nhi ly cà phê buổi sáng trong tiếng nhạc du dương. Lòng tốt là một phẩm hạnh cao quý, đối xử với mọi thứ trên đời bằng tấm lòng thân thiện. Nhưng điều đó còn hơn cả tình yêu thương thông thường sáo rỗng, chỉ biết dùng lời nói để diễn đạt. Tâm trạng của một người có thể ảnh hưởng đến hành vi của người đó. Tuy nhiên, hành vi cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh tâm trạng của một người. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải khó khăn, muốn tâm trạng thoải mái, cách tốt nhất là thể hiện thái độ dễ chịu trong khi nói chuyện với người khác. Khi chúng ta khóc, vì không có người dỗ mà chúng ta học được cách mạnh mẽ. Khi chúng ta sợ, không có ai bên cạnh, ta học cách dũng cảm. Lúc bất lực, không có ai để hỏi nên ta học cách chịu đựng. Và lúc mệt mỏi, không có ai dựa dẫm nên ta học cách tự lập. Bởi vậy, nếu chúng ta không mạnh mẽ thì chúng ta sẽ là người yếu đuối. Để sống lâu trong một cuộc đời hạnh phúc, thanh cao, vấn đề nằm ở tinh thần, thân thể và cảm xúc. Luôn giữ cho mình một tâm hồn bình lặng, khoan dung và độ lượng, không sợ nhục, luôn sống tốt, ăn uống đều đặn và vận động hợp lý, không tham lam nhiều những ham muốn. Tự hài lòng với bản thân mình là cách tốt nhất hướng tới trường thọ, hoài bão cao cả, nhưng luôn vui vẻ như trẻ thơ. Sở thích sẽ không thay đổi, vui giận không che giấu, yêu mình, yêu người, thuận theo tự nhiên, sống ung dung tự tại, phiêu du, hạnh phúc. Trên đời, kết bạn được với người đáng tin cậy chính là phúc. Ngày trước, quản Ninh và Hoa Hâm là bạn của nhau. Một hôm, hai người đang ở trong vườn quốc đất trồng rau, thì quốc được một thỏi vàng. Quản Ninh nhìn thấy đấy là thỏi vàng, nhưng coi nó cũng giống như hòn gạch hòn đá. Anh đẩy thỏi vàng sang một bên, rồi tiếp tục quốc đất. Hoa hâm không đành lòng, nên cầm thỏi vàng lên xem một chút, rồi mới ném xuống đất. Mấy ngày sau, khi hai người đang ở trong phòng đọc sách, ngoài đường bỗng có tiếng hô vang dậy, tiếng chiêng trống quả thực náo nhiệt. Họ kháo nhau rằng có vị quý nhân ngồi xe đi qua. Quản Ninh làm như không thấy gì, tiếp tục chăm chú đọc sách. Nhưng Hoa Hâm lại ngồi không yên, liền bỏ sách chạy ra xem. Khi xe ngựa đã đi qua, Hoa Hâm trở lại trong phòng. Quản Ninh cầm một con dao nhỏ, cắt đôi chiếc chiếu mà hai người ngồi chung ra và nói Người không phải là bạn của ta. Mỗi người có một chí hướng, việc tuyệt giao bạn bè của Quản Ninh là nói rõ ra nguyên tắc làm người của ông. Người xưa vẫn dạy rằng, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khổng tử cũng nói, ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu, hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hỷ, hữu tiện ích, hữu thiện nhu, hữu tiện định, tổn hỷ. Nghĩa là có ba kiểu bạn bè có ích và ba kiểu bạn bè có hại. Trong đó kết giao với người chính trực không vụ lợi, kết giao với người độ lượng, kết giao với người hiểu biết sâu rộng là đều có ích đối với đức hạnh của chúng ta. Kết giao với bạn bè, hãy nhìn vào những đặc điểm sau. Có hay không ham lợi nhỏ? Những người ham lợi nhỏ ấy, trong một thời gian ngắn, lấy đi được một chút lợi ích, nhưng sau này sẽ vì thế mà đánh mất đi sự trung thực. Người như vậy sao có thể tin cậy? Có hay không, nói xấu người khác. Người ở cùng nhau, điều kiên kỵ nhất chính là nói xấu sau lưng người khác. Có câu, mắt nhìn điều không hay, tâm ắt nghĩ điều không chính. Tâm nghĩ điều không chính, ắt sinh ra việc bất lương. Vậy nên, làm người hãy chọn thiện lương. Làm người hãy chọn thật thà đối nhau. Đúng hẹn Một người có đúng hẹn hay không thể hiện mức độ coi trọng lời hứa. Điều này không chỉ là yêu cầu cơ bản trong đạo đức nghề nghiệp, mà còn là biểu hiện về sự tín nhiệm và có trách nhiệm với bản thân